Ok, à, xin chào các bạn, mình là Andy tới từ cộng, cộng đồng của Bích Việt à, trong game của Bitcaster Hôm nay mình xin trả lời à, một số thắc mắc của à, các bạn chơi game đã gửi về cho mình qua cái trang phát Với lại à, nó cũng có một số à, hướng dẫn trong những cái bài trước mình hướng dẫn không được chi tiết lắm Tại hồi xưa hồi xưa mình dùng cái à, Bandicam thì cái âm, âm thanh nó không tốt và cái hình ảnh nó không tốt Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, về cách cài đặt game Thì à, đầu tiên á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cơ bản nhất về cái down game của Bitcaster này thì à, đây là một cái game đa nhiệm có nghĩa là một cái game bạn có thể chơi trên PC bạn có thể chơi trên điện thoại bạn có thể chơi trên iOS hoặc là Macintosh thì cấu hình của game này á, thì à, nó rất là nó, nó rất là nặng game rất là nặng thì uh, cấu hình cho điện thoại á, là cần có là điện thoại cảm ứng đó cái cái yêu cầu của game này là điện thoại cảm ứng à, cấu hình dành cho PC là PC có CPU có màn hình có bàn phím có chuột và có RAM có ổ cứng này nọ à, RAM 512 hay là à, nửa ghi hay là sao cũng được miễn là à, có có ram để chơi là được còn iOS với lại Macintosh thì khỏi nói rồi mấy cái đó là đồ đắt tiền thì chắc cũng là chơi được riêng iPhone thì bạn chỉ cần à, iPhone 1 là bạn có thể chơi được rồi không cần phải tới iPhone 4 nữa. cái cấu hình của nó rất là cao bởi vậy à, đòi hỏi à, người chơi phải đầu tư rất là nhiều à, vào cái game này ok bây giờ nói về dòng thì à, nói về dòng không nên thôi bây giờ mình bắt đầu vào và vấn đề chính bây giờ chúng ta sẽ vào trang web của game là Cubic Caster thì cái trang cái địa chỉ trang web mình để bên dưới <clears throat> bên dưới cái phần mô tả thì các bạn có thể xuống dưới các bạn à, click phần mô tả thì giống như mình nói ở đây thì à, đây là một game đa nhiệm trên nhiều hệ điều hành bạn có thể sử dụng trên App Store nè Google Play Windows hoặc là Mac OS X cũng được các bạn xài cái nào thì các bạn bấm vào cái đó ha game này nó cũng khá là nặng bởi vậy mình phải chờ cho game đau về khoảng chừng 15 giây nếu mà mạng mạnh hoặc là khoảng chừng à, một phút tới, tới 5 phút đối với mạng yếu à, các bạn cố gắng nhẫn nại chờ nha tại game hơi nặng chút xíu à, hiện tại dung lượng của game là 28.1 megabit megabyte megabit ta cái này mình cũng không cần máy tính cho lắm nữa nói chung là game cũng hơi nặng ok à, mình sẽ đau game về xong rồi mình lên cái bảng setup ha à, mình sẽ làm như một người mới chơi game luôn ok press desktop icon có nghĩa là mình sẽ tạo cái icon trên desktop rồi game nó hơi nặng bởi vậy cài nó hơi lâu mấy bạn có thể thấy là cài rất là lâu nó mất có khoảng à, hai giây mấy á cài lâu cũng khiếp luôn game này nó phải à, thường xuyên tắt mở lại thường xuyên tắt mở lại để nhận của mình game này rất là thông minh nó rất là à, điều hành rất là thông minh ví dụ như các bạn để tạo một cái cao rồi mà các bạn muốn chơi cho máy khác thì các bạn phải tạo password cho nó ví dụ như password email bla bla bla bla còn nếu mà các bạn đã có cái cao mà có email rồi có password rồi thì chỉ cần nhập vô thôi ok rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu lại tổng quan của game ha cho bạn nào chưa biết thì lúc đầu á, các bạn sẽ nếu mà mới level không á, các bạn sẽ có một cái thử thách là nó bắt các bạn leo lên tháp cái thử thách leo lên tháp á, thì nó sẽ giống y chang cái thử thách leo lên tháp trong cái à, Việt Nam của Big Leader mà cộng đồng Việt Nam mình đã xây dựng thì cái nhiệm vụ đó đơn giản lắm các bạn chỉ cần leo lên hết cái tháp đó rồi các bạn trong cái tháp đó nó có một cái cửa thì mình đi ra cái cửa đó thôi nó giống y chang cái nhiệm vụ của à, nó à, giống như trang vậy nè bắt đầu vô rồi nó sẽ bắt các bạn giới thiệu bla bla bla bla bla, bla này nọ thì nó có mấy cái tháp này nè thì cứ leo lên hết đi cứ leo thẳng lên nếu mà leo không được thì sẽ có một khúc nào đó nó sẽ có thang giống như vậy nè đó thì cứ leo leo leo khi nào mà lên tới đỉnh của nó là là ok lên tới đỉnh thì nó có cái cửa thì bạn đi vô cái cửa đó là bạn bắt đầu chơi game đó là hoàn thành đó nó giống như vậy nè nó sẽ có cái cửa thì bạn cứ đi vô cái này là cái tụi mình xây dựng lại ở, ờ, ở trong cái Việt Nam của Big Leader để hướng dẫn cho những người chơi mới thì nếu mà bạn nào mới chơi thì các bạn cứ đi tìm cái Việt Nam của Build đờ thì khi mà mới vào á các bạn sẽ chọn đây để mình hướng dẫn lại ha thì mới vào thì nó cho các bạn ở đảo của các bạn cái đảo của các bạn bây giờ nó fix lại rồi nó cho cái đảo mình lớn hơn hồi xưa nó cho 33 lốc nhưng 33 lốc bây giờ cái nhà phát hành game đã thoải mái cho chúng ta hơn cho chúng ta một cái đảo bự hơn cái đảo hồi xưa nó là 17 nhân 17 lốc đó, cái đảo đó thì nó nó đáng yêu hơn tại người ta thấy cái đảo 33 à, nhân 33 à, nó đáng ghét quá bởi vậy nó người ta chuyển qua cái đảo 17 17 cho nó đáng yêu chút xíu ok thì ờ, lúc mà các bạn mới vào game thì các bạn sẽ ở trên đảo của mình thì các bạn sẽ tập làm quen với game những bước tập làm quen đầu tiên với game á, thì nó rất là đơn giản mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn ha tại ờ, bây giờ thì mình có một ừ, có cái hệ thống stream tốt hơn thì mình sẽ hướng dẫn à, cái trên này á, nó là khung chat ok bấm cho nó một cái thì nó kéo lên bấm một cái thì nó kéo xuống đó bấm cho nó một cái kéo lên bấm một cái nó kéo xuống ok bên dưới này là cái túi của mình cũng y chang khung chat bấm một cái kéo lên bấm một cái kéo xuống còn không cầm kéo lên kéo xuống cũng được à, thích kéo nhiều kéo à, kéo một tầng kéo hai tầng kéo hết hết túi cũng được ok rồi bên đây là cái dấu bàn tay thì hoạt động duy nhất của game này là mai và trap thì à, đầu tiên bạn huyết bạn build xuống à, bạn, muốn lấy một cái lóc lên thì bạn bấm cái bàn tay thì nó sẽ đào cái lóc lên còn bạn muốn đặt cái lóc xuống thì bạn chỉ cần chọn đúng cái lóc mà mình muốn muốn để xuống trong túi thì cái lóc đó nó sẽ hiện màu xanh nè đó thì chúng ta chọn cái nơi để xuống thôi ok để à, mình à, vào vô chính xác cái game cái game mà mình đang à, đang chơi ha um, um, ok mình sẽ vào chính xác cái game mình đang chơi cho các bạn và nói chung nó cũng tiện thôi à, bóng phóng to ra cho mấy bạn dễ hiểu ok đẹp rồi đó thì à, mình nói lại ha cái bàn tay nhỏ nhỏ này tại nãy nó nhỏ xíu thì không ai thấy đó cái bàn tay thì các bạn chỉ cần khi bạn bấm vô cái lock thì cái lock nó sẽ hiện cái viền màu xanh thì các bạn chọn điểm để bạn xây và các bạn dùng cái bàn tay này để các bạn đào nó lên ok ở đây là mạng của các bạn thì mới đầu vô các bạn level thấp các bạn chỉ có ba mạng thôi và mỗi lần các bạn bị dính sát thương á, nó sẽ không mất liền một tim đâu nó sẽ dựa vào từng loại sát thương thì có thể nó mất một phần tư tim nửa tim hay là cả một tim hên xui <coughs> cái này là level với thanh thanh kinh nghiệm thì ok ai cũng biết ha ở đây là tên của bạn um, quốc gia bạn tới tại chơi game thế giới bạn có thể gặp thằng mỹ thằng nhật thằng ờ, chó trung cộng ví dụ như vậy hoặc là những cái bla nhưng mà đa số game này chơi nhiều nhất là mỹ lâu lâu có mấy thằng mexico mở vô nữa ở đây là không chat ha các bạn nếu mà chơi trên pc bấm enter cũng cũng ra không chat ha bấm enter đó bấm enter rồi, rồi gõ thôi thì nhân vật nó sẽ nói chuyện giống như là mình coi chuyện tranh comic vậy đó ở trên là clan của mình ha bên góc bên phải bên trên là cái cửa bạn ở bất cứ chỗ nào bạn vẫn có thể thoát ra được nhờ cái cửa này không có cửa này là mệt á à, cô bích là tiền ha có hai loại tiền là tiền à, tiền để mua bán bình thường với lại tiền tiền này gọi là tiền tái chế cái tiền tái chế này thì các bạn cập nhật trong trại sau nó sẽ cần rất là nhiều nhưng mà mình sẽ hướng dẫn sau ở những bài sau à, ở cái góc này thì những các bạn nào chơi trên điện thoại cần phải biết cái nút này cái đó là cái nút thoát ra và cũng là cái nút công cụ thì ở bạn nào chơi pc thì bạn chỉ cần bấm escape là ok đó có những phím tắt bạn nào mà muốn biết cách chỉnh phím của mình thì mình sẽ nói thẳng với các bạn là các bạn cứ về các bài sau mình mình có hướng dẫn rồi ok hôm nay nói nói nhanh mà nói nhiều năm ra cũng uh, cũng mệt cái cách chỉnh uh, mở camera mình cũng giới thiệu cho các bạn rồi ha ở những bài ở những bài trước thì các bạn cứ uh, ló lên bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chơi game này cái cách cơ bản để chơi game này có nhiều người hỏi là anh em ơi bây giờ em vô em vô đây em không biết kiếm lóc làm sao hết em chơi Minecraft đặt em vô thế giới đó em lục em đụng chỗ nào em cũng cũng đào được mà ở đây á có nhiều chỗ em đi em đi đào không được đúng rồi nhà của bạn nó có nó có ba vị trí khác biệt bạn nên nhớ ba vị trí khác biệt là sao nhà của bạn nhà của bạn bạn muốn làm gì nó cũng được bạn muốn ăn muốn ngủ muốn ẻ thoải mái tùy thích bạn nhưng mà nhà của người ta cái thứ hai là nhà của người ta bây giờ bạn vô nhà người ta bạn lấy đồ của người ta được không được nhưng mà người ta sẽ báo công an bắt bạn ví dụ như vậy đó và cái game này ở vô nhà người ta là không được gì hết trừ khi người ta cho phép mình người ta cho phép mình mình bằng cách nào ok à, người ta cho phép mình bằng cách người ta sẽ up cái ram này người ta ví dụ đây là một cái một cái đảo mình làm chủ đúng không thì mình có who can building chết only có nghĩa là những người mình tin tưởng để làm sao tin tưởng họ thì khi họ vào cái đảo của mình họ sẽ trong danh sách visit danh sách ghé thăm này thì nó sẽ có hai nút một là ban họ ban là đuổi thằng này có nạn nó biến biến không bao giờ qua nhà tao biến biến biến có nghĩa là đuổi ra khỏi nhà mình cái thứ hai là trust có nghĩa là mình tin tưởng nó mình tin tưởng nó có nghĩa là bạn chỉ có hai lựa chọn khi người ta vào đạp vào, vào, vào thôi một là ghét nó hai là thích nó thích nó thì chết nó ghét nó thì đuổi nó đi ok còn cái thứ ba là không quan tâm tại vì có một số người như người dân nhà họ tới ví dụ như bạn mở cái shop người ta tới mua hàng đâu cần phải tin người ta đâu ừ. thì ở trên là danh sách chết là danh sách tin tưởng ha đây là bạn Annie à, bạn ấy bạn nào chơi trong game với mình cũng biết Annie là ai ha rồi bạn ở đây xếp ban chà mình ban nhiều quá có nghĩa những người mình ghét á ok rồi ban những người nào trong nhóm xếp ban này là không bao giờ bước vào cái đảo của bạn được ok và các bạn phân biệt đảo và phòng có nghĩa là rim và rom đảo là như thế nào đảo giống như là một cái nhà cái nhà thì bạn sẽ có hộ khẩu đúng không bạn sẽ có hộ khẩu thì cái hộ khẩu của bạn với tờ đất của bạn chính là cái tờ này nó sẽ mang tên của bạn tên của, của cái nhà đó đó còn cái phòng là sao cái phòng là chính là một cái một cái chỗ nhỏ ở trong cái, cái nhà của bạn nó đơn giản vậy thôi cái phòng là một, cái phòng nhỏ nhỏ và vì ở trong game này nó có hệ thống cửa có nghĩa là cái cái cửa này thông qua cái cửa khác bởi vậy cái nhà của người này có thể thông qua nhà của người khác và phòng của người này có thể thông qua phòng của người khác rất là hay ok hồi xưa chơi Minecraft mình phải bấm tb ba ba ba không cần ở đây vô vô chỉ cần kiếm đúng kiếm đúng cửa đi đúng cửa là mình có thể qua được còn không thì mình có thể tb qua nó à, các bạn mở lên danh sách friend ví dụ mình add friend thì mình có thể tb qua ai đó ví dụ như G Norton nè đó không có cần phải gõ mã cốt gì hết mình coi đầu tiên mình mở lên mình mở fan lên mình sẽ thấy người ta có online hay không người ta hệ thống nó sẽ đưa những người online lên trước những người offline sẽ ở dưới đây với off thì đương nhiên là không tb được không thì khi mà bạn bấm vô danh sách đó bạn chọn bạn của bạn thì bạn có hai lựa chọn một là tb hoặc là dịch chuyển tới người đó hai là hủy hủy quan hệ bạn bè đó thì nó có hai lựa chọn đó thôi đơn giản uh, outfit có nghĩa là những thứ mình mặc trên người đừng có quăng ra nha bạn khi bạn nắm bạn nắm thì bạn nắm bạn kéo xuống dưới đất bạn kéo xuống dưới túi của mình đừng có kéo ra ngoài đừng có kéo ra ngoài đất bỏ ra nha kéo ra ngoài đất bỏ ra giống như là bạn à, quăng cái xuống đất và mấy cái thằng hôi cổ nó thấy vậy nó lại lụm là mệt nữa game này nó hôi cổ dữ lắm tại đồ free mà đúng không bây giờ bạn quăng thử tận 500 ngàn ra giữa đường coi người ta có lụm không lụm liền còn nếu mà bạn cầm 500 ngàn bạn rút từ túi bên trái bỏ qua túi bên phải thì bạn có bị mất không không trừ khi mấy thằng giật đồ thôi mấy thằng đó thì thôi bỏ đi mấy đó nó nó quá nó quá nguy hiểm rồi <laughs> ok rồi web web thì nó có hệ thống web có nghĩa là web uh, web chính tuyến và web và web hàng ngày daily web thì cái nhiệm vụ của nó là nhiệm vụ chiến tuyến thì thường thường là bạn phải làm bảy cái nhiệm vụ nó cho bạn bắt cu bắt cu thì cái tiếng mình sẽ, giới thiệu cho các bạn sau ha à, mình sẽ làm những cái web hướng dẫn làm nhiệm vụ chính tiếng hôm nay còn daily web là những nhiệm vụ hàng ngày thì các bạn cứ thấy nó bắt mình chế cái này nó chỉ bắt chế hoặc là bắt đào thì bạn coi nó bắt chế cái gì thì bạn chế cái đó bạn bắt đào cái gì thì đào cái đó thì mỗi lần thành công nó sẽ cho 50 cubic cu cubic chính là là cái cu cubic chính là cái tiền tệ trong đây một ngày à, một ngày một nhiệm vụ đúng 24 tiếng sau mình nhận ví dụ như 3 giờ chiều hôm nay bạn bạn nhận nhiệm vụ thì 3 giờ chiều hôm sau bạn có thể nhận, nhận nhiệm vụ tiếp theo còn cái thời gian bạn làm bạn không tôi không cần biết bạn 3 giờ chiều bạn nhận 9 giờ tối bạn làm cũng được 5 giờ sáng hôm sau bạn làm cũng được không sao bạn không làm trong một ngày hôm đó cũng cũng không sao nhiệm vụ nó sẽ xếp chồng khi nào mà bạn có đúng ba cái nhiệm vụ hàng ngày thì nó sẽ không cho bạn nhận nữa mà bắt buộc bạn phải làm giống như cái clip của nó đầy rồi vậy đó ok rồi bây giờ chúng ta sẽ ra cái gọi là floppy đây đợt floppy cái floppy này là sao cái floppy này nó giống như là một cái thành phố thu nhỏ của cubic cái thành phố này nó sẽ gồm những cái cơ bản ví dụ như đây là cái đường đi về nhà của bạn <clears throat> bạn muốn về nhà thì bạn chỉ cần đi vô đúng cái cửa này không cần biết bạn là ai bất cứ người nào bất cứ tài khoản nào bước vô cái cửa này đều đi về nhà của mình hết có thể tôi với bạn đi chung cửa nhưng mà bạn về nhà bạn tôi về nhà tôi nhớ điều đó nha dạ <clears throat> đang đào con họng để cho làm ngụm nước cái nè <clears throat> dạo này uống nước cái ở à. còn cái này là gì cái này nó có nghĩa là covid leader center nó có nghĩa là nó là một cái nơi để hướng dẫn cho người chơi cách để chế tạo mọi, mọi thứ nhiều lúc bạn phải lên trang web để bạn coi cái cách chế tạo cách ráp không cần thiết trong game này nó vẫn có một cái trường để để dạy cho bạn bạn thấy có hai ông thầy đứng đây không đó cứ đi vào đây đi vào đây ha nó đi vào đây thì nó sẽ hướng dẫn cho các bạn bạn nào giỏi tiếng anh chút xíu thì nó thì sẽ biết đó, nó chỉ mình ráp mọi thứ nó chỉ mình từ a tới á luôn ok đó thì bạn muốn biết ví dụ như mình muốn muốn muốn, muốn ráp cái cục này thì mình vô đây mình nhìn nó sẽ có tên nguyên liệu tên công cụ đó lúc nào cũng vậy nè đó nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu cộng công cụ cuối cùng là công cụ hammer là nghĩa là búa ok ở trong đây nó dạy mình rất là nhiều thứ thậm chí nó dạy mình cái cách để chống scam chống lừa đảo tại trong game này nó giống như đời thật ở ngoài mình vậy đó ai cũng có thể lừa được ai hết đó ví dụ như tôi lừa bạn tin tôi rồi bạn à, bạn cho tôi xây dựng trong nhà bạn thì tôi vô nhà bạn thay vì tôi giúp bạn xây dựng hoặc tôi giúp bạn buôn bán thì tôi lượm đồ của bạn giống như bạn thuê con con bạn làm chủ shop bạn thuê con nhân viên con nhân viên nó cần bạn đi nó lượm hết tiền của nó trốn ví dụ như vậy ở đây vẫn cũng cũng có thể làm được điều đó bởi vậy hãy cẩn thận cái cục ở đây là cái cục truy tìm thì cái cục này á khi mà bạn nhảy lên bạn có thể tương tác nó như vậy nè bạn nhảy từ dưới lên nha ok bạn có thể bắn nó à, dạo này bắn hụt hoài ta bắn được chứ mình bắn. hoặc là nhảy từ trên xuống nhảy từ dưới lên từ trên xuống thì cái giao diện của nó là đầu tiên là gì do RAM có nghĩa là nhà của bạn hiện tại mình có hai cái nhà thì à, có tên là an khùng với Việt Nam City ok Office RAM có nghĩa là những cái những cái nhà của hệ thống những cái nhà hướng dẫn người chơi của hệ thống lúc nào nó cũng mặc định ha rồi đây là những cái ở đây là popular RAM có nghĩa là những cái nhà mà hiện đang có đông người đông người vào thì tại sao nó phải úp những cái nhà có đông người vào để khi mà những cái nhà đó có đông người vào thì thường thường người ta là shop hoặc là trò chơi gì đó có nhiều người vào thì mình muốn chơi với với, với họ thì mình cứ vào đó hoặc là nếu mà bạn không muốn vô những cái đó thì bạn có thể search search nhà ví dụ như mình mình muốn ờ, đến Việt Nam Leader thì mình đánh chữ Việt Nam Việt Nam Leader là một cái mà dành riêng cho người Việt Nam do người Việt Nam xây dựng và dành riêng cho người Việt Nam nó có những cái rất là hay ví dụ bộ sưu tập tất cả item trong game dành cho người Việt Nam à, tất cả bet trong game dành cho người Việt Nam các bạn vào đó các bạn có thể thấy được à những con bet này đang đang tồn tại trong game những cái item này đang tồn tại trong game chứ không cần phải lên trang web dò đó rất là nhiều Việt Nam nhưng mà các bạn nên nhớ là cái Việt Nam Việt Nam đầu tiên sau đó nó sẽ có những cái tên ví dụ như bank có nghĩa là ngân hàng Việt Nam những cái này là những cái do cộng đồng Việt Nam xây dựng còn những cái mà những cái mà không phải do cộng đồng Việt Nam xây dựng mà do cá nhân xây dựng để để thu hút người Việt Nam thì họ thường thường để Việt Nam được cái gì gì đó không đó ok rồi à, à, cửa này đi ra the, thế giới kết thúc over over overwork đúng rồi overwork. thì cái đó để mình nói sau cho bạn đi cái này á đây cái cửa này là nó sẽ đưa các bạn tới đâu cửa này nó sẽ đưa các bạn tới cái nhiệm vụ chính tuyến và khi bạn làm cái nhiệm vụ này các bạn sẽ có được những cái phần thưởng rất là hậu hĩnh nhưng mà các bạn nên nhớ mỗi một tài khoản chỉ được làm một lần nhiệm vụ thôi bởi vậy khi mà các bạn làm á, các bạn cũng nên trang bị cho mình cuốn tiếng anh khá khá tại vì làm ở trong đó cũng mò hơi lâu ok à, cái cục này thì nó giống như cái cục kia thôi nhảy từ dưới lên trên hoặc là đập từ trên xuống dưới thì nó sẽ nó nó chỉ là quảng cáo thôi like facebook hoặc là like instagram cho game ok cái cubic cubic power center này nó là gì nó là cái nơi diễn ra các sự kiện trong game và nó cũng là cái nơi đầu tiên khởi nguồn cho cái nhiệm vụ chính tuyến của các bạn thì event trong game mỗi mỗi tuần mỗi tháng là thường thường là mỗi ngày các bạn sẽ có được đồng xu đồng xu à, à, đồng xu mình đồng xu giống như vậy nè khi mà nó có event giống như sổ số sổ số kiến thiết vậy thì các bạn sẽ lấy đồng xu đó các bạn đọc quăng vô cái thùng này thì họ sẽ quay số hơn xui thì nếu mà các bạn trúng trúng thì các bạn sẽ được cái item này đó nó đơn giản vậy thôi thì à, cái đó là cái event thì thường thường ngày Halloween ngày Valentine uh, rồi à, lễ phục sinh lễ tạ ơn happy new year năm mới thì đều có trong đó và sau này khi mà gói nông trại nó cập nhật nó sẽ ra thêm một cái nhà ở đây tại cái nhà bản hiện tại không có nó sẽ có cái nhà ở đây cái nhà đó là cái nhà dành cho những à, người nông dân khi mà họ trồng cây lên được à, các các bạn là những người nông dân đó, đó thì nó sẽ họ sẽ thu mua những cái trái cây của các bạn bằng đổi ra cái tiền xanh này rồi từ cái tiền xanh này bạn có thể mua bò mua heo mua gà để nuôi tiếp ừ, thì mình sẽ cập nhật sau về cái bản đó hiện tại mình cũng đang test thôi rồi đây là cái bây giờ chúng ta chúng ta tới cái overworld này thì cái overwork này nó nó giống như cái hình này nó là một khối cu cubic 5 mặt tại sao chỉ có 5 mặt thường thường một khối vuông tới 6 mặt tại sao 5 mặt tại vì cái khối cuối cùng là cái khối đặt để dưới đất á bạn để một cái khối cái cục cubic ở trên bàn thì bạn sẽ thấy được 5 mặt thôi cái cục ở dưới đất á cái cục chạm với bàn á bạn không thấy thì nó chỉ có 5 mặt thôi nha thì nó sẽ có năm nó sẽ có năm mặt thì nó là năm năm cái thế giới thì cái mặt Eden là cái mặt trên cùng của khối cubic này và cái mặt Eden này là cái mặt đặt những cái những cái nhà của hệ thống bởi vậy cái Eden này á, nó giống như là trung tâm quận nhất Sài Gòn vậy hoặc là trung tâm Hà Nội vậy đó nó đắt khách lắm rất là nhiều nhà muốn, muốn xây nhà trong đó không có dễ đâu tại vì người ta để trong đó là có có, có đứa nó để 3 năm rồi cái nhà chưa mất nhưng mà các bạn vẫn có thể đặt nhà ở những cái mặt khác của của khối của bích ok bây giờ mình tới Eden thì <clears throat> những cái mặt của khối của bích thì nó cũng giống như cái thế giới của mình thôi đầu tiên là nhà bạn thấy sẽ thấy rất là nhiều nhà nhà của người ta ở trên đây nó có ba loại ba loại cái loại thứ nhất á nó là nhà của người chơi các bạn có thấy hình hài vậy á nó là nhà mà họ lấy skin họ để vô chứ cái nhà cơ bản là một trắng trắng này nè rồi mấy cái này là nó chỉ là skin kit thêm thôi cái loại thứ hai á, nó là cửa lobby cái cửa này để mình trở về cái lobby hồi nãy cái lobby trong cái lobby hồi nãy thì mình dễ dễ kiếm đảo kiếm đồ tại vì ở ngoài đây các bạn chỉ có thể kiếm được những cái đảo những cái đồ ở ngoài đây thôi ví dụ như người ta không có để nhà ngoài đây nhưng mà người ta có nhà thì sao tại cái nhà ngoài đây nó có luật nhà nè khi mà bạn để một cái nhà xuống mà trong vòng à, bao nhiêu lâu á mà cái nhà đó không có người viếng thăm hoặc cái nhà đó xây dựng thấp á ví dụ như bạn xây 10.000 lốc thì mỗi một giây nó sẽ trừ một lốc một lốc một lốc một lốc cái khi nào hết 10.000 giây thì trong cái thời gian nó trừ nhà mà có một người nhảy vô nhà của bạn á, thì cái 10.000 giây nó sẽ reset lại bạn hiểu không thì có nghĩa là người ta đặt cái nhà xuống nhưng mà có nhiều người tới có nhiều người tới tham quan cái nhà đó thì cái nhà đó sẽ nằm ở đó hoài còn cái nhà mà không có người ta tới á, lại gọi là nhà hoang thì cái nhà đó giống như người ta gọi là nhà hoang chết chủ <laughs> thì cái nhà đó sẽ bị hệ thống delete đi nó không có mất nha nó nó chỉ không có ở ngoài đây thôi nó chỉ nó chỉ không có ở ngoài đây thôi và bạn phải ra ngoài bạn kiếm chỗ trống ví dụ như bây giờ mình có cái nhà an khùng nè để mình đi kiếm chỗ trống thì đầu tiên mình bấm vô cái cái cái cái giấy tờ đất của bạn ha xong các bạn đi vòng vòng bạn đi vòng vòng bạn kiếm chỗ nào trống nó cho để nhà để nhà ừ, cũng mệt rồi nha tại khúc này là khúc Eden khúc Eden là trung tâm bụng nhất trung tâm còn ví dụ như khúc này á à, nè có á à, đủ nè mới thấy cái đủ á đủ ok ví dụ như cái khúc Eden này nó đông quá đi thì mình sẽ sử dụng sao mình sử dụng tên lửa thì tên lửa này nó sẽ cho mình tới bốn cái mặt còn lại của của thế giới của của Overworld đó nó đưa mình tới bốn mặt còn lại của Overworld và các bạn yên tâm đi ví dụ như Eden nó đông quá thì mình có thể ra vùng quen đó vùng quen đặt cái nhà xuống cái nhà cơ bản không có skin kiết gì làm cái nhà màu trắng vậy thôi đó rồi cái thứ ba cái thứ ba ở trên overworld này nó chính là cái mỏ thì để kiếm mỏ các bạn có hai cách kiếm cách cách kiếm nhà trong overworld này cũng có hai cách cái cách thứ nhất là cách thủ công có nghĩa là đi chạy nè ở đây là cái mỏ nè thấy không đó thì bạn nhảy vô cái mỏ đó đơn giản thôi lợi cái nhà lợi đó nhảy vào nó bạn muốn vô nhà ở trong overworld này cũng vậy đó active cái này là giống như bắt cực vậy đó thì cái này là cái thì các bạn lấy lóc ở đây đây là đây là chỗ để bạn lấy lóc lấy bao nhiêu thì lấy không ai cấm không ai không ai không ai cản muốn lấy cái gì thì lấy nhưng mà bạn không được xây ở đây nó cấm xây nó chỉ cho lấy thôi ok đó thì ở đây ờ, bạn có thể lấy dầu lấy cây khô cây khô về làm nhiều thứ bán có tiền á lấy dầu lấy tuyết rồi lấy băng đó tờ lưa tờ la ok ở bất cứ chỗ nào bạn muốn thoát bạn thì bấm vào cái cửa ở trên đây ha cái cửa bên trên có phải ok cái cách thứ hai trong overwork này có nghĩa là sao cái cách thứ hai cái cách, cách thứ hai để kiếm ngày trong overwork là bấm vô cái thay vì cái cửa nó sẽ là cái cái hình overwork thì bạn bấm vào đó bạn bấm vào đó thì nó sẽ lên là sky map ok có hai cách thứ nhất mình nắm mình kéo mình đi kiếm oh. bây giờ nó nó nhiều quá làm sao mình kiếm được cái mỏ thì thì cái cách đơn giản nhất là bấm vô đây kiếm gõ tên ra đó nó nó sẽ có những cái mỏ cho bạn ha ok hoặc là bạn bấm vào dấu chấm hỏi này nó sẽ có cái này thứ nhất là rim cái nhà cấp 1 sao nhà cấp 2 sao nhà cấp 3 sao thì những cái nhà cấp sao này mình sẽ nói sau ha à, những cái nhà của bạn của bạn hoặc là đông người à, những cái mà công trình xây dựng nhiều hoặc à, đây đây là mỏ thì các bạn chọn cái cái cuốc này là mỏ này rồi sau đó các bạn cầm cái bạn dời đó mình đang đứng kế một cái mỏ này cái mỏ này mình nhảy vô đó ngoài ra các bạn có thể kiếm bbb có nghĩa là những cái đảo mà có thể cho đánh nhau mất máu hoặc là những cái đảo um, paku paku có nghĩa là sao paku là những cái đảo uh, dùng để nhảy nhảy nhiệm vụ á giống như mario nhảy nó nó nó nó rồi à, sâu à, những cái đảo này nó giống như là những cái đảo mà sâu hàng hay gì đó sâu cho đẹp mình vô coi nó bla bla nhiều cái lắm ok thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hiện tại là nó có năm loại đảo nó cũng tương ứng với năm cái à, năm cái cái mặt của khối cubic không phải một không phải à, mỗi một mặt của khối cubic là chỉ có một loại mỏ nhưng mà mình sẽ cho bạn hướng dẫn cho bạn năm loại mỏ thì mỏ đầu tiên là mỏ Arctic thì mình tiếng Việt nó như là Bắc Cực ha cái mỏ thứ hai là mỏ Mountain cái mountain này nó nó mình mình có thể dịch ra nó giống như là núi núi đá mỏ núi đá thì trong mỏ mountain này á, nó có cái gì nó sẽ có băng tuyết khi mà bạn lên cao nó sẽ có băng tuyết đó, và nó sẽ có thông thiết này nọ nó sẽ có trứng ha và đặc biệt nó có cây năm loại mỏ thì mỗi loại mỏ sẽ có một loại cây cho một loại màu khác nhau thì những cái những cái trái của loại cây này nó sẽ được dùng để pha màu pha màu thì mình sẽ làm những một cái bài sau để hướng dẫn pha màu ha rồi thoát ra bằng cái cửa cái cửa ha đó là hai loại mỏ ha xong bây giờ cái loại có một cái loại mỏ nữa nó gọi là forest forest mine có nghĩa là cái mỏ này nó giống như là rừng jungle mình nghĩ là nên là để là jungle rừng rậm nhưng mà nó để là forest đây rồi ok các bạn thấy không thì ở đây nó chỉ có cây cối hoa lá thì các bạn muốn kiếm hoa các bạn lên cái mỏ này là kiếm rất là nhiều hoa hoa nấm một cái mỏ rất là nó nó sang nên thơ thơ mộng ừ. ok à, một cái loại mỏ thứ tư chúng ta phải biết là cái sa mạc u ừ, cái sa mạc ở đây không có hơn không có à, sa mạc có nè coi là nè Desert Desert không biết mình đọc đúng không nữa cái anh mình cũng tầm bậy tầm bạ bây giờ cái lưỡi mình cũng cà liếu cà lát đó cái này nó giống như sa mạc sa mạc thì có cái xương rồng à, núi đá và cát vậy thôi ừ. các bạn nên nhớ nha ở đây nó sẽ có khoáng nữa khoáng là sao khoáng là nó sẽ có đá đá cũng tính là một loại khoáng nha à, khoáng thì nó nằm dưới đất để cái cách kiếm khoáng dễ nhất thì mình cứ ra mép mép mép nè rồi mình sẽ nhìn xuống thì mình sẽ thấy khoáng thôi thì à, khoáng dễ lắm khoáng thì nó nằm ở trong ở trong đất á à, tại sao phải nói mép mép à, mình đi à, mình đi map mấy cái map này tại vì các bạn đâu có bao giờ các bạn xin lắp được đâu thì các bạn đi map mấy cái map này là các bạn sẽ thấy ừ, à, gặp nhiều nhất là sắt sắt không nhiều nhất là than <laughs> than là nhiều nhất than là xong tới à, sắt sắt xong tới bạc bạc xong tới cái à, vàng thì nói chung ở dưới đất này nó có nó có nhiều cái quý lắm cái quý đầu tiên á, nó là đá cẩm thạch mấy cái đá mấy cái loại đá đó thì nó, nó đẹp ừ, thì nó cũng nằm dưới đất cái thứ hai là à, ngọc ví dụ như kim cương thạch anh ruby đó mấy cái đó mấy cái ngọc đó có nạn mấy cái ngọc đó mang không được mấy cái ngọc đó là phải xài bom xài bom nổ mới được nha mấy ngọc đó là không bao giờ đào được nha giống như bạn cầm bạn bạn thấy người ta bạn thấy người ta đào kim cương không người ta cho nổ đó còn lại thì các bạn được đào hết ok đó là bốn loại đảo bây giờ còn một cái đảo cuối cùng và cái đảo này không biết ở đây có không cái đó gọi là tropical tropical để đang có rồi để mình bay qua thằng à, mình bay qua cái cái mặt khác của khối của bích mỗi một cái mặt của khối của nó đều có một cái tên nó giống như châu lục vậy đó đó rồi bạn vẫn bấm vô bạn đi kiếm mỏ ha không bao nhiêu trong nội rồi kéo kéo này là dễ nhất luôn á đó. đó tropical này thì cái mỏ tropical này là cái mỏ mỏ đảo thì tropical này nó nó nó đặc biệt cái là nó có núi lửa ở cái đảo và nó có cây cây cọ cái cây này á cái cây này là cái loại cây cho cọ cho gỗ nhiều nhất luôn nếu mà các bạn cần gỗ các bạn phải đi kiếm lại cây này và đây cũng có một loại cây rất là đặc biệt đó là cây cao su đó. thì khi bạn đào cái cao su lên đó, thì bạn đào cái đầu tiên thì bạn sẽ được mũ đào cái thứ hai nó mới nó mới bể cây và ở đây nó có logic là bạn chỉ cần đào cái lóc cuối cùng thì nguyên cái cây tự đổ không có cây nào mà nó lơ lửng lơ lửng trên không giống như thằng máy ráp đó thằng máy ráp là thằng phi phi vật lý phi logic đó thì ở đây nó tropical là nó là đảo bởi vậy nó sẽ có núi lửa à, nó cũng có hoa lá cành này nọ nhưng mà ba cái tropical này cây dừa cây cây dừa cây cọ này quá trời luôn ừ. tropical thì có nước nhiều tại nó là đảo mà đó, ok ở đây cái tropical cái cây của nó là cây màu trắng cây này là cây cô tông cái cô tông này là để để may áo mà thì cô tông này cái cục cô tông này cũng áo này nó cô tông giật ra bãi bãi vải áo này đó <clears throat> ngoài ra nó có những cái ẩn ẩn chứa khác ví dụ như là ở trong đảo màu Thịnh mỏ màu Thịnh nó có một cái mỏ khác gọi là cái mỏ forest cái mỏ đó là cái mỏ gọi như là bạn đi đi sâu xuống lòng đất thì ở đây nó có mi lửa không ta à, không phải lửa mà cái mỏ này tôi thấy mi lửa rồi thì nó có một cái mỏ ẩn nữa có nghĩa là cái mỏ lòng đất thì cái cách kiếm cái mỏ lòng đất như thế nào đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đơn giản lắm <clears throat> bây giờ mình đi ra cái mình đi ra mình đi kiếm cái mỏ cái mỏ đó là mình mình chỉ các bạn đi kiếm cái, cái mỏ lòng đất tại cái mỏ đó đặc biệt ở chỗ này là nó không có nó không có đẩy cửa cái mỏ đó là một cái mỏ mà mình phải đi, đi đào xuống đất đào xuống đất thì hên xưa mình sẽ mình đào xuống lòng đất mình sẽ có cái cửa mà chui dưới cửa đó thì mình mới ra được cái mỏ đó và cái mỏ đó nó khốn nạn cái là nó cái thui à mỏ đó phải đem đem theo à, à, đây nè không phải cái cục này là cái cục à, à, cái mỏ đó nó đặc biệt ở chỗ là nó có cái nó cho phép mình xây dựng nó là cái mỏ duy nhất cho phép mình xây dựng nhưng mà mình chỉ được xây dựng mình chỉ được xây dựng xe đốt xe đốt để thấy đường may thôi cái đường đào thôi còn ngoài ra những cái không phải là đốt á nó không cho mình xây bạn có thể để đèn cày cũng được những cái mà có ánh sáng nha còn những cái không có ánh sáng không cho mình, mình xây đâu thì bây giờ mình các bạn phải đi kiếm một cái chỗ nào đó nó lồi lên mà nó hình vuông hình vuông chính chính lóc đó nha hình vuông chính lóc á cái chỗ nào cỏ này nào mà nó lồi lên hình vuông chính lóc là bắt đầu các bạn đào thẳng xuống là các bạn sẽ thấy được cái cái mỏ fluffy đâu rồi ta thiệt là không may mắn quá đi này nó lâu cái đá ở trong đây nhiều cái xe bằng đá kiếm đá cực kỳ mồi các bạn yên tâm nha một cục các bạn kéo ra thì có khi nó nó không phải là có một cục đá đâu nó có khi ba bốn cục đá lần nó có ở đây nó có định nghĩa lạ lắm nó có nghĩa là khoáng các bạn kiếm ra khoáng là một việc từ khoáng các bạn đổi ra block là một việc khác bởi vậy có khi bốn cục bốn cục khoáng đá thì các bạn đổi ra các bạn làm lại được một cục đá ví dụ vậy anh xuống lắm anh xuống mới đổi lắm à, bây giờ mình xuống mình lên à, ở trên đây thì mấy cái dòng màu vàng vàng vàng này là, là hô la như loa thì à, loa có hai loại loa bình thường là mở miệng ra nói thôi loa thứ hai là kêu người ta tới nè click đi quá click vô cái đó là mình sẽ tự động tới bê tới tới chỗ đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hô la bài sau đi bài này dài quá sao thánh nó cao quá nhỉ cao thế nhỉ núi nhỉ <laughs> qua cái núi những cái núi nhìn đi nghe lên đây nhìn xuống người ta có cái có khúc nào mà nó dừng đường ừ rất có tiềm năng à, ở ngoài đây các bạn có thể sử dụng bơm để mình sử dụng chỉ các bạn bom đầu tiên các bạn vô shop các bạn bấm vô item bạn bấm vô game các bạn kéo qua bơm phải sử dụng đúng cái loại bơm này nó mới nó mới bể lóc nha cái bơm này nó người ta sử dụng nhiều trong ờ, trong khai thác lắm nó sẽ đếm từ một tới ba, xong rồi nó sẽ nổ không biết cái này có phải lớp pin không theo hướng dẫn là có sao nổ hoài không thấy ầm sao nổ hoài không thấy nghĩa là nó chỉ nó chỉ áp dụng trong một nền đất thôi có nghĩa là cái nền đất của bạn nền đất của bạn không có bạn chỉ sử dụng khi nào một cái nền cỏ thôi cái nền cỏ mà nó có hình hình gồ lên hình à, hình hình chữ nhật hoặc hình vuông chính lóc á chỉ áp dụng cho nền cỏ thôi cái chỗ này không có chỗ này không có nó chỉ áp dụng cho cái nền cỏ thôi thì cái mỏ lobby nó cũng khó kiếm lắm đánh rỗi à, xin ông nổi thì có bác bơm đi vòng vòng kiếm mỏ đó thì vô cái mỏ lobby đó thì nó như thế nào thì à, các bạn không biết lắm nó đơn giản lắm nó tới thui à và cái ức các bạn sẽ cảm giác được cái ức chế tại vì mỏ là cái nơi cộng đồng ai cũng thể vô được đúng không mà ai cũng có thể may được tâm ra hả mình để đèn để mình thấy đường mình may cái nhiều thằng nó vô nó buồn buồn rảnh tay nó không biết làm gì nó đào mẹ cái đèn của mình lên cái mình tới thui mình tới thui cái mình phải bỏ bỏ công bỏ sức mình quăng cái đèn xuống nữa để mình thấy đường thì mình vừa quăng xuống với tụi nó lại đào tiếp bởi vì cái mỏ lobby nhiều lúc vô trong đó tốt nhất tốt nhất là đừng có đừng có để bạn bè nó bơi tới bạn bè nó bơi tới đâu nó phá cho cái bánh này mấy cái chỗ nổi này lên không có đâu à, u có vàng bánh nó máy rồi bài học hôm nay hơi hơi hơi dài video video hơi nặng ấp hơi mệt thôi thì mình kết thúc ở đây ha um, nếu các bạn thích thì các bạn cứ like hoặc là subscribe đăng ký ở dưới uh, cái như chú mình có để cái link download game uh, có thắc mắc gì thì cứ uh, comment nha rồi, ok tạm biệt